cuối cùng anh mang đi thứ gì khiến em hiu quạnh hỡi anh cuối cùng cả thế giới đều quay lưng với em chuyện hai ta để bây giờ mất lối và thêm vết thương mới tôi giờ đây giống như hình nhân đau đớn do cô đưa tôi về nơi chưa bắt đầu và gió nói rằng anh đi rất xa gió khuyên tôi hãy quên đi chuyện hai ta để bây giờ mất lối và thêm vết thương mới tôi giờ đây giống như hình nhân đau đớn gió to đưa tôi về nơi chưa bắt đầu và gió ơi ơi người